Chào các bạn. Trong bài hôm trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu túi hình ly trà sữa như thế này. Thì bài hôm nay mình sẽ nói sơ qua cho các bạn một số lưu ý khi ta móc cái phần thân túi này cũng như là hướng dẫn khâu lót bên trong ha cho cái phần thân của mình nó không có bị hở tấm vát và nó sẽ được thẩm mỹ hơn các bạn có thể đổi màu vải lót bên trong cho nó phù hợp được hơn với cái màu len ha ở đây mình sử dụng màu tối để cho cái phần thân trong của mình nó được sạch sẽ hơn những bạn nào mà muốn khâu lót bên trong á thì khi các bạn móc lên cái phần thân của túi các bạn sẽ dừng lại cho mình sau đó mình sẽ khâu lót trước rồi mình mới nẹp canvas vào trong thân của túi ha mình sẽ hoàn tất được một cái mẫu túi trà sữa như thế này và để khâu lót thì ở đây mình sử dụng một tấm vải lót các bạn có thể sử dụng vải dù hoặc là một số loại vải khác nhau cũng được ha và để cho cái mũi khâu của mình được chắc chắn hơn các bạn sử dụng cho mình chỉ thường chỉ dùng để may đồ á và kim khâu nè thì cái mẫu kim khâu này các bạn sẽ sử dụng cho mình mẫu kim nhỏ và có cái đầu nhọn để mình dễ dàng khâu cái tấm canvas này vào trong thân của túi hơn ha bây giờ mình sẽ nói sơ qua về phần cần lưu ý điểm cần lưu ý đầu tiên là phần ống hút ha thì cái mẫu ống hút hôm trước nó sẽ có cái độ nghiêng vừa phải ở cái hàng móc nằm chính giữa của phần ống hút nè mình có một hàng móc gồm có 3 mũi xích và 4 mũi móc đơn thì khi kết thúc 3 mũi xích và 4 mũi móc đơn đó hàng tiếp theo sẽ là 8 mũi móc đơn những bạn nào mà muốn cho phần ống hút của mình nó được cong hơn ha thì khi kết thúc được 8 mũi móc đơn đó các bạn tiếp tục tạo thêm cho mình một hàng móc gồm 3 mũi xích và 4 mũi móc đơn sau đó mình sẽ móc các cái hàng móc 8 mũi móc đơn đều thì phần ống hút của mình nó sẽ có cái độ bo cong hơn ha và sau khi đã có được độ dài của cái phần ống hút rồi các bạn sẽ tiến hành khâu cho mình cái thân ống hút này vào trong cái phần nắp các bạn nhồi gòn cho mình vào bên trong cho phần ống hút của mình nó được cứng cáp hơn khi ta nắm cái phần ống hút này và mở nắp ra thì nó sẽ lôi luôn cái mặt len ra nè những bạn nào mà khâu lót bên trong á thì các bạn sẽ sử dụng cho mình cái đoạn len vừa khâu đó các bạn khâu tiếp luôn cho mình bốn góc vào trong tấm canvas luôn ha tức là mình sẽ khâu cố định cái ống hút này vào trong tấm canvas thì khi ta kéo cái ống này ra và mình mở nắp nè nó sẽ không có bị hở ha tức là nó sẽ không có lôi theo cái mặt len của mình nhô ra ngoài á nó sẽ được cứng cáp hơn cho phần nắp điểm cần lưu ý thứ hai là khi các bạn móc xong cái phần thân nắp nè ở cái hàng móc cuối cùng của phần thân nắp mình có móc một hàng móc mũi dời vào các cái chân móc này luôn tức là ta sẽ móc xung quanh nè khi các bạn móc xong cho mình cái phần thân nắp thì hàng móc ngoài cùng các bạn sẽ móc cho mình thêm một hàng móc mũi dời ha thì khi mình sử dụng lâu dài cái phần nắp này nè hàng móc mũi dời này nó sẽ có cái độ cứng cáp nó sẽ không có làm cho phần nắp của mình nó bị giãn ra ở điểm này thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một hàng mũi dời để mình móc cố định lại được cái phần nắp này ha như vậy là mình sẽ có được một cái phần nắp hoàn thiện hơn tấm canvas của mình ở bên trong lúc này nó bị hở nè sử dụng cho mình một tấm vải lót và mình khâu che lại tấm canvas đó thì trước khi khâu lật cho mình cái thân của nắp ra phía ngoài cắt cho mình một cái vòng tròn ở cái phần tấm lót á thì kích thước của cái tấm vải lót này nó sẽ rộng hơn so với kích thước của tấm canvas 1cm để mình khâu vào nè có rất nhiều cách để mình khâu cái vải lót vào trong thân túi ha thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách khâu đơn giản nhất đây ta sẽ khâu như thế này nè ốp cho mình cái mặt trái của cái tấm vải á ốp vào trong thân túi sau đó gặp đôi cho mình một cm nè chừa ra một cm và mình sẽ cố định một điểm ở đây khi đã cố định được một đầu của vải lót vào rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành khâu nè giữ cái điểm này nè ấn cho mình một cm ở phía ngoài của tấm vải lót á ấn vào trong sau đó mình sẽ đâm một phần kim vào cái chân móc của cái sợi len phía ngoài và một ít của cái phần vải lót nè các bạn khâu tương tự như vậy cho mình tầm khoảng 2 cho đến 3 mũi tức là tầm khoảng 1 cm á khi được một đoạn nhỏ như thế này rồi thì ấn nhẹ cái phần tay giữ nguyên vị trí và tiếp tục ấn tiếp 1 cm của vải lót sát vào cái tấm canh vát này nè sau đó mình tiếp tục khâu thì như vậy là mình sẽ khâu được hoàn tất vải lót vào trong canvas ha khâu tương tự cho mình cho đến hết đưa cái phần thân nắp về lại vị trí cũ thì mình sẽ có được một cái phần khâu như thế này ha các bạn sẽ khâu cho mình cho đến hết vòng thì mình sẽ hoàn tất được một cái phần nắp hoàn chỉnh như thế này đối với cái phần thân của túi á ở bên trong thì các bạn sẽ cắt cho mình một tấm vải lót to hơn tấm canvas thì tấm canvas của mình á nó có cái bề dài là 31,4 cm thì tấm vải lót các bạn sẽ cắt dư ra cho mình 1 cm ở cạnh bên này cạnh bên trong thì mình sẽ có 31,4 cm ha đây tính từ 1 cm này mình sẽ có 31,4 cm qua đến đầu bên này thì cũng chưa thêm cho mình 1 cm ở đầu còn lại tức tổng cộng cái chiều dài của cái phần thân này nè nó sẽ là 33,4 cm ha còn đối với cái độ cao của phần thân túi á thì tấm canvas này các bạn cũng cắt chừa ra cho mình một hoặc là 2 cm cho mỗi đầu tiến hành úp cho mình cái mặt phải của tấm vải lót vào bên trong sau đó mình sẽ gấp đôi lại nè dùng thước và vẽ cho mình 1 cm của cái hàng phía ngoài của cái mép bên ngoài á thì ở đây mình có sẵn 1 cm nè mình đã vẽ sẵn 1 cm ở dư ở phía ngoài rồi ha những bạn nào mà có máy may á thì các bạn sẽ may cho mình một đường ha tức là mình sẽ nẹp lại hai đầu với nhau còn những bạn nào mà sử dụng kim tay để khâu thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khâu kim tay nè mình sẽ đâm kim vào cái hàng móc mà mình vừa vẽ đó đâm kim lên xuống như thế này thì chừa cho mình một khoảng kim nhỏ thôi ha ở đây mình sẽ khâu ờ, cỡ này 1 mm ta có thể khâu kín hơn cũng được ha khâu càng kín thì càng tốt các cái mũi đâm kim này các bạn đâm kim càng kính càng tốt bên trong của mình nó sẽ như thế này ha nó sẽ được khít lại với nhau nè và cái lòng bên trong của mình nó sẽ có kích thước bằng với cái tấm canh vách khâu tương tự cho mình cho đến hết sau khi đã khâu hoàn tất thì mình sẽ được một cái đường thẳng như thế này mặt trước và mặt sau khi mình khâu nó sẽ giống như nhau ha ta sẽ tạo một guốc ở cái điểm cuối cùng để mình cố định lại cược cái đường khâu và các bạn sẽ luồn cho mình cái tấm này vào trong cái thân canvas trụ đối với tấm canvas tròn phía dưới các bạn sẽ cắt cho mình một cái tấm hình vuông nè và nó sẽ có kích thước to hơn gấp đôi so với cái phần ờ, tấm canvas tròn bên trong thì ta sẽ đưa cái mặt trái úp vào trong tấm canvas dùng cho mình một sợi thun buộc ha sau đó các bạn sẽ cột cho mình bốn góc lại kéo căng cho tấm vải nó được căng ra nè và mình sẽ cột lại các bạn cột chắc chắn vào ha cho cái tấm vải của mình nó được căng ra đây ta sẽ có được một cái mặt đáy như thế này khi ướp cái mặt đáy này vào trong cái tấm trụ á thì thân trong của mình nó sẽ như thế này ha dùng cho mình cái mẫu kim khâu ban đầu á các bạn sẽ xỏ cho mình chỉ tư hoặc là chỉ xấu cho cái đường chỉ của mình nó được dày dặn sau đó ướp cái mặt đáy vào trong đẩy cho mình một cm của cái tấm hình trụ ra ngoài nè sau đó mình sẽ khâu vào chân móc hàng phía ngoài của tấm canh vát và chân móc hàng phía ngoài của tấm hình trụ ha tức là mình sẽ khâu tương tự giống như cái cách khâu mà mình khâu tấm canh vát không á và ta sẽ khâu luôn cả cái miếng vải vào ha mình sẽ khâu tương tự như thế này cho đến hết vòng thì hai tấm canvas của mình nó sẽ được khít lại với nhau và cố định sau khi đã khâu được hoàn tất canvas tròn vào canvas trụ rồi thì dùng kéo và cắt cho mình cái phần vải thừa này nè các bạn cắt nhớ chừa cho mình khoảng tầm 1 cm ha thì như vậy là lòng bên trong của mình nó sẽ thế này lúc này mình sẽ giấu cái phần trụ này vào trong và các bạn sẽ đưa cho mình cái tấm canvas này và mình sẽ lồng vào trong cái phần len ha kéo căng cho mình cho các cái đường móc của mình nó được căng phẳng ra nè sau đó mình sẽ tiến hành nẹp cái phần thân len vào trong tấm canh vát thì cái cách nẹp các bạn cũng làm tương tự giống như ở clip trước ta cũng đâm kim vào chân đầu tiên của phần thân len nè và một cái khoảng trống của tấm canh vát ở hàng ngoài cùng đâm kim song song như thế này ha và móc vào một mũi móc đơn khi khâu thì mình cũng kéo căng cái phần thân len phía dưới lên nè cho phần thân len của mình nó được cứng cáp hơn thì cứ kéo căng và nẹp tương tự cho mình ha mỗi chân ta sẽ tương ứng với một mũi móc đơn và khâu tương tự cho đến hết vòng sau khi mình đã nẹp được tấm canvas vào trong thân của ly rồi thì các bạn sẽ tiến hành móc cho mình các cái họa tiết trang trí trước sau đó mình sẽ đến cố định các cái họa tiết trang trí này lên trên thân của ly ví dụ như là hạt châu nè cũng như là phần dây đeo trang trí luôn cái phần tên lên phía trước đối với phần nút hít đây nè thì những bạn nào khâu lót á, các bạn sẽ ấn cho mình luôn cả cái phần nút này ép sát với tấm canvas luôn để cho cái mũi á, nút của mình nó được cứng cáp hơn ha nó sẽ cố định với tấm canvas luôn nè và khâu luôn cho mình cái phần nắp vào trong thân của ly còn cái phần nút hít ở trên thân nắp nè ở đây nếu các bạn không có cái tác da thì các bạn cũng có thể móc cho mình một cái họa tiết trái tim hay ngôi sao hoặc là hình tròn để mình trang trí vào ha mình có thể che được cái mũi mà mình khóa ở cái nút hít này đối với hai đầu dây của cái sợi dây đeo nè thì các bạn cũng cột cho mình ở bên trong những bạn nào mà không khâu lót thì các bạn sẽ đưa cho mình sợi len vào chính giữa của thân len và thân can vát ha còn ở đây mình sẽ tiến hành khâu lót nên các bạn cứ cột cho mình ở bên trong và mình sẽ giấu lại kéo căng cho mình cái tấm vải lót và lưu ý mỗi lần kéo thì các bạn cứ kéo đưa lên phía trên ha và mình sẽ gặp đôi cái phần à, à, tấm vải lót lại nè gặp làm sao cho cái đầu này cái mép của cái tấm vải á, nó sẽ đụng với cái mép của cái phần mà mình nẹp vào sau đó mình sẽ tiến hành dùng kim và khâu lại ha cũng cố định cho mình một đầu nó sẽ thẳng với cái đường khâu ở bên dưới nha thì các bạn cứ kéo căng lên cho mình sau đó mình sẽ khâu cố định một đầu ở đây cũng đâm kim vào chân móc mà mình nẹp nè và một ít của cái tấm vải khi đã cố định một đầu rồi thì cách khâu nó cũng tương tự giống như mình khâu cái phần nắp á cũng khâu cho mình vào một ít của chân móc và một mũi nhỏ ở cái phần à, vải lót nè mỗi lần kéo chỉ á, thì mình sẽ gút thật mạnh vào ha cho cái mũi khâu của mình nó được khít lại khâu tương tự cho mình cho đến hết vòng sau khi mình đã khâu được cố định tấm vải lót vào trong thân của túi rồi thì bên trong thân túi của mình nó sẽ như thế này đối với cái phần nắp của mình á khi các bạn đẹp cho mình một hàng móc viền phần ngoài rồi thì cái phần nắp của mình nó sẽ không có bị giãn nè ta sẽ cố định được cái nắp nó ở khuôn này ha và việc cài nút nó sẽ dễ dàng hơn thì ban đầu mình cái phần ống hút ban đầu mình có hướng dẫn các bạn khâu luôn vào trong tấm vát nè thì, thì lúc này khi các bạn mở nắp ta dùng ống cầm cho mình nắp. cái phần ống hút mình mở nè thì nó thì sẽ dễ dàng và nó sẽ cứng cáp và giúp ha. mình mở nắp một cách dễ dàng hơn khóa lại khóa mẫu lại. túi này thì các bạn có thể tăng giảm size hoặc là tùy đổi thích màu ha. tùy thích để phù hợp với lứa tuổi mà các bạn sử dụng để móc ha như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách khâu lót cũng như là hoàn thiện được một chiếc túi hình trà sữa như thế này chúc các bạn thành công